quản lý. Xin được mời ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tuấn 123 với nhãn hiệu T123. Tuấn 123 là công ty chuyên nghiệp bậc nhất về môi giới bất động sản thổ cư Việt Nam. Gần một thập kỷ phát triển, Tuấn 123 đã chiếm lĩnh thị trường với hơn 4.000 chuyên viên môi giới trình độ cao được đào tạo bài bản. Tuấn 123 xứng đáng là đối tác chọn niềm tin. Xin mời ông Lưu Trung Hiếu, trưởng văn phòng đại diện miền Bắc công ty cổ phần VP